Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì cho em Mai xin phép gửi lời chào, lời chúc thân ái nhất đến tất cả các anh chị em nhà phân phối, quý lãnh đạo công ty cùng ờ, một vài ekip đồng hành cùng với chương trình trong buổi sáng tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì em Mai thay mặt công ty xin gửi lời chúc sức khỏe, ờ, lời chúc thành công lời chúc về một cái sự yêu thương, tình cảm chân thành nhất tới tất cả khán phòng ngày hôm nay. Hy vọng là trong một năm 2021 chúng ta sẽ đón nhận được nhiều thành công mới từ gia đình, người thân và đặc biệt hơn nữa là từ Na Trung Bắc Việt Nam ạ. Và em Mai xin chia sẻ với mọi người rằng đây là dòng sản phẩm sữa non Na Trung Bắc và trong hôm nay 2020 là chúng bạn đã làm được đó chính là truyền thông ở trên kênh VTV1 và như mọi người đã thấy và không chỉ trong năm 2020 và rất rất rất nhiều năm sau đây nữa là chúng bạn vẫn cứ định hướng đi theo cái cách truyền thông này vì đây là cách truyền thông rất là đắt đỏ nhưng mà chỉ những ông lớn mới dám truyền thông trên những kênh lớn như VTV1, VTV2 và VTV3 và chắc chắn chúng ta sẽ xuyên suốt cái điều này trong trong cả cái quá trình mà Nachumac hoạt động và phòng truyền thông phải hiểu một điều rằng một người truyền thông tốt, một phòng truyền thông tốt phải hiểu được về công ty, hiểu được về chiến lược của công ty, hiểu được về sản phẩm của công ty, hiểu được về con đường của công ty đang đi để chúng ta đưa ra một cách định hướng truyền thông tối ưu nhất thì phòng truyền thông của MI chia ra làm ba cái cách ba cái cách mà sẽ tập trung tập trung vào để truyền thông đó chính là truyền thông theo nhãn sản phẩm truyền thông tân nhãn sản phẩm như anh hòa đã nói chúng ta phải vẽ được chân dung của khách hàng và vẽ được chân dung mà cái đối tượng chúng ta muốn truyền tải tới là ai thì ba cái dòng mà phòng truyền thông chia ra để truyền thông đó chính là dòng dinh dưỡng phổ thông đó chính là Lachumax Special dòng thứ hai là dòng sản phẩm cho mẹ và bé là các sản phẩm như các anh chị đang nhìn thấy đây đối tượng của chúng ta là dùng cho trẻ con và cái người sử dụng là những người phụ nữ và cái dòng sản phẩm thứ ba mà phòng truyền thông chia ra đó chính là sản phẩm hỗ trợ về điều trị và ba dòng sản phẩm này mỗi một cách truyền thông nó khác nhau hoàn toàn ạ chúng ta phải phân tích được thị trường của chúng ta ở đâu chúng ta phải phân tích được đối thủ của chúng ta là ai sản phẩm Naturopath Mama đối thủ của chúng ta là ai ạ có phải là Alpha không ạ hoàn toàn không phải đúng không ạ mà chúng ta phải biết được điều đó sản phẩm Naturopath Mama thì chúng ta đang có đối thủ cạnh tranh ngoài thị trường là những sản phẩm nào các anh chị đã bao giờ đánh chân ra chưa và phòng truyền thông cũng không muốn nói ra mà chúng em luôn có một cái báo cáo một cái tổng kết về đối thủ ví dụ như là chúng Washington Special chúng ta phải biết được phân khúc thị trường và biết được cái đối thủ trực tiếp của chúng ta đang là alpha để phòng truyền thông đưa ra những cái content những cái hình ảnh những cái bài viết nó sẽ tập trung hơn tất nhiên là như chị hà nói không được dìm đối thủ xuống nhưng chúng ta phải cho một cái lượng khách hàng đang dùng alpha hiểu được điều rằng là chúng bắc special có nhiều điểm mạnh hơn về chi phí về chất lượng và nhiều thứ hơn nữa và cái thứ hai dòng sản phẩm cho mẹ và bé thì cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở đây là những cái sản phẩm sữa nội ở trên thị trường như anh bách ở đây là người hiểu rõ nhất điều đó đó chính là sản phẩm của các hãng như là Vitadeni, như là Luchike, như là Luchifood để chúng ta biết rằng chúng ta phải tập trung vào cái điểm mạnh của chúng ta và truyền thông tới đúng cái phân khúc đó. Ví dụ như dòng sản phẩm cho mẹ và bé cái đối tượng đấy họ sẽ tập trung ở nhiều trên kênh online và cũng một phần giải rác ở kênh offline thì chúng ta phải có những cái hình ảnh này có những cái kênh OL nổi tiếng ở trên kênh online để truyền thông cho cái đối tượng mẹ và bé nếu mà như na trung bắc truyền thông cái sản phẩm hỗ trợ điều trị dành cho ai ạ dành cho người già và chúng ta truyền thông ở kênh online thì có hiệu quả không ạ? Có ông già nào năm 70 tuổi lướt Facebook để xem cái sản phẩm này chúng ta có mua trên đó không ạ? Rất là ít và phòng truyền thông phải định hướng được rằng sản phẩm hỗ trợ điều trị này sẽ đi theo kênh nào đi theo kênh bán hàng trực tiếp bán cho những người già những người cao tuổi thì phải truyền thông đến ai và phải sử dụng những công cụ tài liệu gì và như mọi người thấy nhất gần đây là trên kênh HTV9 có đưa tin về cái sốt thưởng phúc ở trong Nghệ An đúng không ạ? Rất nhiều người đặt ra câu hỏi cho em Mai là tại sao em Mai lại bỏ cái chi phí lớn để đưa một cái sốt thưởng phúc nhỏ bé thế lên thị trường? Nhưng mọi người biết cái mục đích của em Mai là gì không ạ? đó chính là để nhân bản ra đấy chính là cái công cụ để các anh chị đi gặp những cái shop khác ở trên địa bàn tỉnh của mình chúng ta đã có một cái dẫn chứng nên truyền hình một cái shop này một shop nhỏ bé như anh chị thôi và họ cũng thành công và anh chị cũng muốn đồng hành cùng ta trong mắt không đấy là cái ý đồ marketing và ngày hôm nay đứng tại sân khấu này ngày mai chưa có một buổi zoom nào cụ thể cái điều đó rất nhiều người còn hoài nghi còn mơ hồ là không biết ta chúng mắt đang truyền thông theo kiểu gì đây họ đang marketing theo kiểu gì đây mà mãi sau người dân chúng ta không biết nhưng quan trọng nhất một điều rằng là chúng mắc hiểu được điều đó và đưa cho công cụ cho anh chị để cho anh chị được tiếp cận cái mục tiêu của mình anh chị muốn tiếp cận sốt bỉm sữa thì phải cho họ một cái bằng chứng dẫn chứng cụ thể là có những người từng như họ và phát triển được đến cái mức bán được 1.546 sản phẩm một tháng và anh chị hãy đưa cái tài liệu đấy ra trên kênh HTV9 đưa tin còn ngoài ra tới đây khi mà nắm bắt được cùng phòng kinh doanh phòng đào tạo ra những cái chiến lược mới thì phòng phòng marketing lại phải đưa ra những cái ý tưởng mới để phù hợp nhất với cái đường đi nước bước phù hợp nhất với cái sản phẩm của la trước mắt và để ngay bây giờ là những cái điều gì mà phòng marketing sẽ làm cho tất cả anh chị em nhà phân phối và truyền thông được cái thương hiệu la trước mắt thì la trước mắt uh, sẽ ra được những cái bản profile profile này là cái gì ạ là tổng quan của về doanh nghiệp chỉ gói gọn trong một cái quyển A4 rơi vào khoảng 10 trang thôi ạ bao nhiêu ở trong đây khi gặp khách hàng chúng ta còn nhớ nhớ quên quên đôi khi tên công ty chúng ta còn không nhớ đúng không ạ rất nhiều người truyền tải một thông tin chín sản phẩm nhưng chúng ta còn không biết hết chín sản phẩm đó là gì họ không biết hết là cái giấy tờ tài liệu hoặc là những cái bằng cái bằng chứng bằng khen giấy công nhận của chúng ta là gì các chị em cũng không nhớ hết được và công ty thứ nhất là anh Hòa sẽ có trách nhiệm đào tạo cái thứ hai nữa phòng marketing sẽ cho anh chị một cái công cụ đó là những cái quyển profile các anh chị có muốn rằng 2021 chúng ta chỉ sách cặp lịch sự, đi cầm một quyển profile lịch sự của công ty đến mở ra chia sẻ cho khách hàng đối tác và chúng ta vẽ được cái chân dung. Nếu mà chúng ta cầm quyển profile đấy đi chúng ta gặp ai ạ? đó chính là đối tác của chúng ta đúng không ạ như anh hoàn nói đẹp vẽ được chân dung của khách hàng hôm nay chúng ta gặp ai chúng ta hãy đưa cái công cụ đấy ra để dành cho đúng người đó thì chúng ta sẽ chiến thắng đừng đi gặp một nhà phân phối mà chúng ta nói nhiều quá về sản phẩm của mình gặp một đối tác lớn chúng ta hãy nói về sứ mệnh tầm nhìn tiềm năng của công ty khi hợp tác của anh cùng công ty thì anh chị sẽ đạt được những cái gì thì đó là trong quyển profile này và đến ngày 22, 23, 24 tới đây các anh chị sẽ có điều đó và cũng một cái điều quan trọng nữa rằng cái profile của công ty này sẽ chỉ cho các nhà phân phối cấp tỉnh mới có được điều này nên tại sao ngày hôm nay có ở đây và ngày 22, 23, 24 chúng ta hãy tự tin rằng chúng ta là những người đầu tiên có mấy công cụ sắc bén này để chúng ta đi làm thị trường và cái thứ hai nữa nếu chỉ đơn thuần như thế này thì tất cả các công ty truyền thống đều làm được nhưng ngày hôm nay chúng ta phải tận dụng được cái một nền tảng đó là chính là 4.0 mọi người có thể nhìn thấy một cái link ở bên dưới không ạ http gạch chéo gạch chéo space uh, ờ, asean đúng không ạ anh hoàng có thể bấm vào cái link đấy cho em được không ạ không không bấm được không ạ dạ thì thì ngoài cái profile ngoài profile nó bằng thật nó bằng hiện hữu nó bằng tài liệu nó bằng vật chất thì ngoài ra công ty còn hỗ trợ cho anh chị một cái công cụ nữa đó chính là một cái đường link thôi một cái đường link nhỏ thôi các anh chị cũng có thể giúp đối tác của chúng ta khách hàng của chúng ta hiểu hết được về công ty có nghĩa là profile có hai dạng đúng không ạ một dạng là bằng giấy dạng thứ hai là bằng một đường link để chúng ta ngồi ở nhà cũng có thể truyền tải được thông tin tới đối tác của mình anh chị có thấy tuyệt vời không ạ đó là cái điều đầu tiên ạ và tiếp theo nữa như cái hoạch định của công ty bước sang năm 2021 chúng ta có những cái sản phẩm mũi nhọn và khi mà anh chị nghe câu chuyện thành công của shop thượng phúc thì rất là nhiều người đang mong muốn mình sẽ đi theo kênh truyền thống mình sẽ đi theo kênh offline đúng không ạ và nếu như kênh offline thì chúng ta đang đánh mạnh vào cái sản phẩm thị trường đó chính là mẹ và bé cũng muốn tập trung vào đối tượng mẹ và bé thì cái đầu tiên mà em mai luôn luôn nhớ một câu này để em mai bán hàng thành công đó chính là cho thứ khách hàng cần đừng cho thứ chúng ta có nếu như hôm nay mà một xúc sữa các anh chị chặn tặng cho một cháu nhỏ một cái cặp sách ba lô đi học của La Trung Mắc thì các cháu có vui mừng không ạ? Có yêu thích không ạ? Đó là một công cụ để chúng ta thuyết phục khách hàng tốt hơn. Đây là công ty sẽ đưa ra rất rất là nhiều những cái chiến lược. Đầu tiên, sang năm chúng ta sẽ phủ mạnh vào cái kênh đó là kênh sữa cho trẻ con và cái thứ mà nhưng đứa trẻ con thích nhất là gì ạ những cái thứ thực tế nhất và trên đây chỉ là một trong rất là nhiều cái ví dụ mà em mai sẽ đưa lên đó chính là ba lô La Mắt và cái hình con gấu này không phải là hình con gấu nữa đâu ạ mà nó sẽ là logo La Mắt hàng triệu đứa trẻ đeo ba lô La Mắt tới trường các anh chị có thấy mình tự hào không ạ tự hào vô cùng và tiếp theo nữa những cái điểm bán như thế này những cái điểm bán như vậy thì chúng ta sẽ đào tạo PG đúng không ạ? PG của chúng ta bây giờ đang mặc áo đồng phục rất đẹp rồi, đội mũ rất đẹp rồi, nhưng như anh Bách đấy nó nói đấy cảm xúc đi lên thì trí tuệ sẽ đi xuống các anh chị có muốn là phòng marketing sẽ tạo cho PG của các anh chị những cái bộ đồ thật là đẹp mắt hơn nữa được không ạ không phải mặc quần nữa mà họ sẽ mặc váy mặc váy tất nhiên là phải đủ độ dài đủ lịch sự và đủ sự cao cấp như cái dòng sữa Nachumac được không ạ và bao nhiêu người mong muốn rằng cái tỉnh của chúng ta đang phụ trách phủ được hàng nghìn cái ô to như thế này hàng nghìn cái ô to ra trước mắt đúng không ạ họ bỏ đi ngay lập tức nhưng chúng ta chỉ cần in logo la trung bắc la trung bắc số điện thoại ở đây số điện thoại của các anh chị ở đây đúng không ạ chúng ta nhận diện bằng hình ảnh một lần họ nhìn họ chưa nhớ nhưng hai ba lần họ sẽ nhớ hôm nay đi chợ họ nhìn thấy cái ô này chúng ta đưa chưa có đủ điều kiện để mỗi một tỉnh đầu tư một cái biển bảng rất là lớn thì chúng ta hãy phủ nhỏ phủ nhỏ một bằng những cái ô rất lớn siêu thị cũng có ở những vùng chợ lớn cũng có trường học cũng có shop bỉm sữa cũng có và cái ô này này các anh chị cho đứng vào shop bỉm sữa đứng ở ngoài đấy PC của mình đứng bên cạnh dưới cái ô của mình đi đâu người ta cũng thấy đi một tỉnh này thì tự dưng cái từ đa chúng bắt đứng nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại và chúng ta hãy nhớ rằng đặt cái ô này ở những nơi cao cấp vì sản phẩm chúng ta là cao cấp và bao nhiêu người mong muốn cái đồng hồ này sẽ treo trong mỗi nhà thì tới đây thôi vào cái ngày 22, 23, 24 để các anh chị hãy mời nhiều khách hàng lên mời mỗi một người đến thì sẽ được anh Hà tổng giám đốc tặng cho một chiếc đồng hồ của loa trung quốc rất đẹp treo ở nhà như này mặc tên họ mới biết một điều rằng trong nhà họ cái đồng hồ thời gian đang ở của loa trung quốc được nhắc đi nhắc lại và những cái bình nước giữ nhiệt như thế này rất là tuyệt vời trẻ em sẽ mang đi học vào bình nước giữ nhiệt đó và có nhiệt độ ở trên nắp bình và quan trọng là rất là rẻ một là công ty có thể hỗ trợ các chị hoàn toàn hai là các anh chị cũng có thể hoàn toàn dùng cái chi phí bán lẻ của mình ra tất cả những cái điều này em mai đưa ra để anh chị phải trích trên một đầu non không dưới không dưới 40 à, không trên 40.000 đồng tất cả những cái điều này em mai làm và tiếp theo nữa và một cái bộ đồ sư sinh chị Lan có thể mang lên cho em một cái bộ đồ của mắt không ạ? Chúng ta có phân khúc đó chính là mắt Newborn, mắt dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi Thì đây sẽ là một trong những cái chiến lược Và bản thân em Mai học được cái chiến lược này từ là một người tiêu dùng Và đây là tất cả những cái mẫu mã và chuẩn bị thông tin thiết kế và sẽ đưa ra một loạt để cho các anh chị lựa chọn để làm cái món quà để tặng và cái này để dành cho tặng cho trẻ sơ sinh thì rất là hợp lý vì chúng ta sẽ may một chất liệu và em mai đã thống nhất được màu với công ty đó chính là may màu trắng để cả nam cả nữ đều có thể mặc được và cái thứ hai nữa in chữ logo logo màu xanh như vậy ạ ở trên ở trên trước ngực để bất kể một cái bạn sơ sinh nào từ 0 đến 12 tháng tuổi các bạn cùng có những cái sai số và chúng ta sẽ tặng kèm thân em nuôi con là trẻ sơ sinh em biết là nếu như hôm nay một hộp sữa sơ sinh mà các anh chị tặng cho em một cái mũ bảo hiểm đôi khi em không thích đâu đôi khi em đang chữa đang đẻ như thế này làm sao em thích dùng mũ bảo hiểm bảo hiểm em không biết đi đâu cả nhưng hôm nay chỉ cần một bộ đồ đóng vào một cái hộp rất đẹp rất xinh ờ, bột nơ của nó chúng mắc tặng kèm một hộp sữa và chúng ta ghi trên đó là một bộ quần áo này trị giá 250 000 chẳng hạn nhưng thực tế công ty ra cho anh chị giá tốt tốt hơn rất nhiều hoặc đôi khi hỗ trợ trên tùng thùng thì các mẹ có muốn mua không ạ em tin là cái tâm lý và cái này nó có một sự điều tra và thống kê rồi đo lường các mẹ sẽ vô cùng thích và cái quyết định mua cái sản phẩm của mình sẽ nhanh hơn rất là nhiều và như anh Hoàn cũng đã chia sẻ về cái um, cái cuộc thi hoa hậu quý bà và tại sao cuộc thi hoa hậu quý bà này sẽ là một cái điểm nhấn của Nachomac vì Nachomac muốn tập trung tập trung vào cái sản phẩm đó chính là Lachumac Beauty và khi mà làm việc với ban lãnh đạo thì Mai có chia sẻ là beauty của chúng ta là một cái sản phẩm cực kỳ chất 850 nghìn không phải là ai cũng dễ dàng bỏ ra nên chúng ta phải truyền thông một cách bài bản một là phải đầu tư cho một cuộc thi cực cực lớn đừng có mà ở cái dạng trung bình hoặc trung bình thấp phải là cực lớn hoặc là phải là hoa hậu hoàn vũ hai là phải là hoa hậu quý bà nếu như hoa hậu hoàn vũ thì công ty cũng có phân tích là hoa hậu hoàn vũ thì các bạn rất là trẻ tầm độ dưới 20 hoặc trên 20 một chút mà cái nhu cầu sử dụng beauty thì chưa cao nên công ty đã quyết định là đầu tư tập trung vào tổ chức một cuộc thi hoa hậu quý bà để cho hàng nghìn hàng nghìn quý bà trên đất nước này có thể biết được về thương hiệu La Trung Bắc đặc biệt hơn là La Trung Bắc Beauty ngoài ra thì truyền thông ở đây còn uh, phòng truyền thông phải biết cách truyền thông theo chiến dịch nữa ví dụ ngày 14 tháng 2 tới đây đúng không ạ là những người nam sẽ mua tặng quà cho vợ của mình mua tặng quà cho người yêu của mình thì chúng ta phải biết cách truyền thông ra sao những cái banner như thế nào và những cái định hướng quà cho cho chồng tặng vợ như thế nào bạn trai tặng bạn gái như thế nào ngoài ra là chiến lược 20 tháng 10 ngoài ra là rất rất nhiều và phòng chúng tôi phải hiểu được đường đó phải phải đi theo được lộ trình đó và ngoài ra nữa nếu mà đặc biệt bỗng dưng xuất hiện covid thì lại phải truyền thông theo cách nào để covid và mọi người có để ý ở trên fanpage của đa trung bắc gần đây nhất là em mai và thầy mình có chia sẻ về vấn đề đột quỵ không ạ đột quỵ đang là vấn đề hot đúng không ạ và phòng truyền thông phải nắm bắt được những trend đấy để làm sao ạ giáo dục thị trường tốt hơn lồng ghép vào thị trường tốt hơn đó là một cái marketing rất là hiệu quả và truyền thông theo chiến dịch tiếp theo đó chính là thiết kế chuyên đề tờ rơi cho từng sản phẩm nói thế này thì nó hơi cũ hơi chung chung mọi người chưa hiểu hết mà đó chính là lại là những cái landing page nói về sản phẩm đấy ạ một đường link thôi chúng ta gửi cho khách hàng tiểu đường xem tiểu đường mama xem mama special xem special như thế khách hàng sẽ tập trung vào sản phẩm mình và không bị lan man nữa không chín dòng sản phẩm mà anh chị tư vấn special cũng như là xương khớp có nghĩa khách hàng bị chung chung và tự dưng họ thấy là họ không không không biết là đưa ra cái lựa chọn gì thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế cho từng cái sản phẩm một và chúng ta biết rằng cái đối tượng của chúng ta tập trung ở đâu thì chúng ta sẽ sẽ đưa ra đúng cái công cụ và cho, cho đúng cái lời thuyết phục phù hợp với họ landing page cho từng sản phẩm và uh, em hay gợi ý cho một cho mọi người nữa đó, đó chính là sử dụng cái KOL KOL cho sản phẩm mà các cái sản phẩm về uh, hỗ trợ điều trị đó chính là các bác sĩ các bác sĩ về hưu tại địa phương cũng sẽ là một kênh công cụ rất là hiệu quả và nếu các anh chị mà ờ, không có ờ, thời gian hoặc là không có nhiều cái điều kiện để tiếp xúc thì các anh chị chỉ cần cho công ty data thôi công ty sẽ lưu lại data đấy đến trực tiếp gặp và nhờ bác sĩ đấy quay lại làm cái KOL tại địa phương vì người già mua không phải mình mua về hình ảnh mua về thương hiệu mà phải mua về đúng chất lượng và các bác ấy chỉ à hóa ra ông bác sĩ A cạnh nhà mình bác sĩ B tại tỉnh mình khen sản phẩm này tốt và cái kênh đấy là kênh truyền thông dành cho người già rất là hiệu quả và một cái điều quan trọng nữa cuối cùng nói dài nói xa nói rộng không bằng nói gần nhất gần đây mọi người có thể nhìn thấy những cái hộp quà túi quà nachomac được thiết kế rất là lâu rồi đúng không ạ vì nachomac chia truyền thông theo từng giai đoạn một và giai đoạn gần đây bắt đầu ngày hôm nay chúng ta đã phải tập trung vào rồi đó chính là chiến dịch tết nguyên đán nếu mà xa xôi kia thì phải sang năm đúng không ạ hoặc chúng ta lồng ghép như gần đây nhất là nguyên đán thì em mai nói phải bằng cái hành hành động bằng cái bằng chứng cụ thể chứ không phải nói nan man liên man như mày mãi và nachomac trong dịp tết nguyên đán thì chúng ta cần làm những cái gì thì đầu tiên là hai linh báo mà hôm qua mọi người cũng đã xem ở xem ở trên uh, ờ, Na Trung Bắc toàn quốc rồi đúng không ạ? Hai linh báo là một là doanh nghiệp và những điều uh, những điều trăn trở về quà Tết và cái thứ hai là chủ tịch hội quý bà thanh niên Việt Nam gợi ý về cách chọn quà Tết. Hai cái linh báo này đều lồng ghép Na Trung Bắc ở trong đó và chúng ta gửi cho đối tác của chúng ta gửi cho những người nào muốn mua quà tặng làm quà tết chúng ta chỉ cần gửi báo gửi một cái thư ngỏ em mà chúng ta thiết kế sẵn một cái thư ngỏ chỉ cần gửi đến đây thôi chúng ta không phải nói nhiều chúng ta không phải giải thích quá nhiều là tại sao phải tặng quà tết chúng ta chỉ gửi một cái bản thư ngỏ đấy và quan trọng hơn cả là em anh lại tập trung đầu tư vào truyền hình thì em nhờ anh Hoàng có thể ờ, mở một cái TVC quảng cáo ở trên kênh VTV3 và em phải mượn một tràng pháo tay của mọi người nữa để dành cho một ekip vô cùng quan trọng đó chính là ekip truyền thông đó chính là về phía anh chuẩn người đã dựng lên được cái TVC quảng cáo trên VTV3 lần này cái video này cũng là cái phần kết thúc của em mai tại đây còn ngoài ra nữa marketing hay là kinh doanh thì luôn đi cùng luôn đi sát cùng với tất cả anh chị nên phòng marketing cũng như phòng đào tạo cũng như phòng kinh doanh muốn lắng nghe thật nhiều ý kiến thật nhiều điều trăn trở thật nhiều khó khăn của các chị hơn nữa của các chị